Con gái nhà ông Sáu ơi Trời ơi Con thấy đâu không thấy Con gái cả bầy Một đám dịch trời này không làm được cái gì hết trơn á Tí ơi tí ăn cơm nè Gì Tao ngồi đây chi nữa không gì ở đây? Con muốn làm rượu phụ tía con gái con lứa mà mần cái gì đi về phụ má mày đi Sao không phụ chị mày dọn cơm mà mày ngồi đây làm gì vậy Con đang học bài Sắp tới kỳ thi đại học của tía Con gái con đứa Học chứ cho nhiều Tốn tiền tía Tía nói gì kỳ Con phải học lên cao để sau này con về con giúp tía mừng ruộng nữa Mày đừng có mộng mơ hả Con gái mày làm được chuyện gì Không Kỳ này con quyết tâm rồi Con sẽ học thật là giỏi để sau này con về con giúp tía mừng ruộng Nha tía Không có nói nhiều lời mày Tao nói không là không Tía Con đi nha tía Con đi nha cả nhà con dạ. lên đó như gìn sức khỏe nghe không bữa nào kiếm má lên thăm nè tuần sau Tuần sau là cút nhà mình nó tốt nghiệp rồi đó Ở mấy ngày mai á Tôi với ông ra ngoài chợ Kiếm khúc phải đẹp về may đồ mới Mình còn lên Sài Gòn gì lễ tốt nghiệp của con nữa ha. Thôi đi Cái đám ruộng nhà mình á Đang bị dịch rầy đó bà có biết không Tôi mà không diệt được cái đám rầy này á Cả nhà mình chết đói Còn sao vậy? Tôi ngủ không được Chắc tôi ra ruộng quá wow, Đèn mới ra hả tía? Ủa, sao bay ở đây? Không phải tuần sau tốt nghiệp hả con? Dạ, hai hôm trước con có nghe tía nói với má là nhà mình bị dịch đầy nâu Nên con sợ tía lo quá, đổ bệnh, con về sớm giúp tía mày giỏi nghe tao nói mày nghe nè mới ngày hôm qua hả rầy nâu hả nó còn bu đen bu đỏ đây nè mà giờ nó chết ráo con dạ đây là thuốc trừ rầy Becena của công ty Coteva đó tía phun thuốc này sau 30 phút thì rầy bắt đầu chết quản lý tốt các tuổi rầy rầy kháng thuốc với các cơ chế chuyên biệt hiệu lực 21 ngày sau phun an toàn với môi trường và thiên địch trời sao con biết cái này trời bốn năm ăn học của con mà tía trời con ơi tôi nói giỏi quá này á nhờ gia đình anh sáu á mà xã của ta thoát nạn công nhận anh sáu anh đẻ mấy đứa con gái á đúng là đáng đồng tiền bất cao thiệt luôn á <laughs> con trai hay con gái nó không có quan trọng chỉ có giỏi là được rồi bởi vì con gái thì nó giỏi á tại vì nó giống tôi đó <laughs> nên là chị trừ rầy Becena của công ty Coteva. Phun thuốc này sau 30 phút thì rầy bắt đầu chết. Quản lý tốt các tuổi rầy, rầy kháng thuốc với các cơ chế chuyên biệt, hiệu lực 21 ngày sau phun, an toàn với môi trường và thiên địch.